Hello xin chào mọi người, lại là mình sẽ lạc đây và hôm nay mình sẽ làm một thứ đó chính là giveaway Các bạn đọc theo đề video mình sẽ giveaway gì đó chính là Requiem À nó biết Requiem Mình sẽ giveaway cái này bởi vì mình khá là thưa Và việc ừ, này mình cũng chơi nhiều nữa cho mình dùng giveaway Bạn nào may mắn sẽ được uh, Anubis Requiem Các bạn chỉ làm những bước theo đây thôi Nên mình nhé Đầu tiên các bạn chỉ cần bấm vào nút đăng ký kênh Và sau đó nhấn vào cái chuông bên cạnh là đăng ký rồi xuống phần comment comment như thế này này ờ, đầu tiên comment tên của bạn username ấy ừ. để mình biết ừ, còn phân biệt được tốt nhất tốt hơn là cái dòng tiếp theo là bạn dùng profile không có profile cũng được nhưng mà mình mong các bạn sẽ cho profile vào đúng cái link profile vào được nếu không mình không phân biệt được mất nếu mà có trao cái anh ấy anh này không phân biệt được vâng và tất nhiên mình cần phải có 10 người trở lên thì mình mới bắt đầu quay được ai đã có ai nó biết requiem cũng thì thôi không cần tham gia đâu nói chung là 10 người mới bắt đầu vòng quay và số like hợp lý đúng mình bắt đầu vòng quay xem ai là người may mắn sẽ được cái ai requiem và đó là thông báo của mình về việc viết vào quầy Anubis Requiem Thế nhá, các bạn cứ làm theo những bước mình đã nói ở vừa đấy Bây giờ thì xin chào và gặp lại bye bye hẹn gặp các bạn ở video gần tới <laughs> video sắp tới rồi